Nexus Ok, let's enjoy best fast on the game Vasu cũng chơi deck đấy nhưng mà Similar quay lại 2.6 2.6 thôi ông Ừ đúng chuẩn Đây khoan Nó có mai thì mai nó có earthquake thì bắn Expo bắn đến sáng mai Hello guy, how are you today? It's a long time no see Oh No way, that's Ah, this uh, the next shot is using um, rockets. Yeah, rocket archer queen. Let's go. Okay, fire Okay, good. Okay, the one team here, Xbow. Damn! Where Tesla? Can you Tesla right now? Yes. We shot to the good. And I get one shot. Tí nữa mình sẽ bật nhạc, bật nhạc tí nhỉ? So let me turn on the music. Music tí nhỉ? Music. Nay mình uh, vừa chơi vừa đánh ờ, vừa vừa làm ở trên công ty xong mình vừa put ladder ờ, cũng lên được cao phết đấy. Lên được gần tới top 2 Việt Nam sau đấy là mình sẽ lại bị tụt. Tuy nhiên thì đúng là mùa này không biết là không biết ngày hôm nay nó lên hay là mùa này cái cái tỷ lệ bắt cặp nó đã phức rồi thì mình thấy là deck của mình gặp khá nhiều deck khá dễ đánh khó đánh thì gặp một vài thôi không, không nhiều ví dụ như kiểu là sau hai trận win thì hai trận dễ thì mình sẽ gặp một trận khó nói chung là mình vẫn lời không biết là mọi người cái, cái cảm thấy là cái cái cái, cái, cái ờ, tỷ lệ bắt gặp trận đấu vào mùa này thế nào thằng clan này em đang top một việt nam top một việt nam thì đang khá thấp 7 k tư thì là nếu mà ngày hôm nay anh đánh ờ, try hard lên được thì đây top một được uh, khối 1 lên từ bài không khó tại vì hiện tại các bạn biết là top top cao họ chỉ có 7k 8k 3 8k 2 8k 3 là cùng như vậy là bảo là mình để lên được 7 căn 7 thì hơi khó thông thường với lại cái khoảng cách của mình với top 1 ấy thường nó sẽ cách nhau độ khoảng độ một nghìn rưỡi rank những cái mùa mà mình gọi là mình đánh nó bon bon ấy thì thường là cách nhau một nghìn một nghìn rưỡi It's siêu x bầu sợ x bầu the Red win for sure hey guy don't forget trouble line thank you so much Bye. you gotta wake my heart you gotta wake be, be careful tornado damn Oh! Damage! <laughs> That's crazy! Cái hai cái bầu để cắm được vào trụ tí này Bầu kia đó có ăn được Yeah! <laughs> Okay! Let's go! The last, the last five fireball. Now he needs to five fireball. ở đấy họ build ra để trị một vài cái beta hiện tại nên là rất là hot anh em nghe rõ nhỉ nên là thời điểm hiện tại cái này khá là hot khá là rất nhiều phổ biến ở trên ladder Ok, lại check bet phạt rồi Oh my god! Really? So fucking... Uh... Bên phát Osu Crazy Em Bóng biết chết lâu rồi, bóng biết kiểu là đánh chơi đánh đánh, đánh không có giải đấu Đánh chán thấy mẹ Em chơi COC, từ COC sang là lúc đấy cảm thấy COC cày cuốc hơi nhiều Thực ra COC anh thấy có một cái điểm nó không hay đó là Đó là cái việc mà nó hồi What the fuck minor aspect là cái um, đó là cái um, điểm là sau một trận đấu các bạn mang quân đi cho dù là có đánh hay không vẫn còn bao nhiêu quân thì các bạn cũng phải reset lại và xin xin lại quân lại mình từ đầu đó là một cái mình không thích nên là thôi mình sau đây mình nghỉ vừa chắc hàng phút trước vẫn à hai cổ à ui giời ơi snip rồi đấy snip rồi đúng rồi giờ thực ra cộng đồng của họ nó lâu còn đã tồn tại lâu lắm rồi ví dụ nhá các bạn các bạn chỉ cần nhá ngày xưa ví dụ như độ khoảng 200.000 người đi thì bây giờ nó chỉ cần độ khoảng một phần trăm thôi một phần trăm của 200.000 người là bao nhiêu tầm 2.000 người 2.000 người là quá nhiều trong khi các bạn cơ Clarion bây giờ hiện tại có bao nhiêu ít quá không quân không đánh thì nó vẫn còn nhưng mà quân đánh ấy tức là thả đã đánh rồi thì mất quân đúng không đó là cái điểm anh không thích là phải xin lại từ đầu mà đợi nó lâu ấy không biết là nó có giúp ngắn thời gian trong cái thời gian trong cái update sau này không nhưng mà ngày, hồi trước anh nhớ là cứ tất cả mang quân đi đánh còn còn dư lại bao nhiêu là cũng phải ờ, mất hết con sao không giống kiểu là còn ờ, quân vẫn còn tồn tại sau trận đấu ấy Oh my god, the double miner Ừ, đúng Hôm uh, ờ, mình có kể cho mình, mình kể cho bạn một cái cái kỷ niệm mình bán một cái con uh, iPad cho một ông nhưng mà sau đấy là cái, cái kèo đấy cũng không ông ấy không, không mua ipad của mình ông kỳ kèo với cạnh đó là mình bán con iPad Pro uh, ờ, 2018 cho ông cho một cái ông ở, ờ, ông bảo là ờ, ông ông ấy là người ở bên úc ngày xưa ông chơi rất nhiều COC và trong cái ác của đúng đúng là trong cái ác của ông ấy có rất nhiều cái ác COC luôn kinh khủng cái ác COC của ông ta nó khoảng mười mấy cái lúc mà ông nó sâu cho mình xem vãi à đúng rồi hồi trước là mất Eli ở à, đối tạ đúng không nói chung là sau cái thời điểm, sau cái thời điểm đấy damage double miner ok let's have cycle fireball good good idea last faster faster faster faster Oh, we need lock. Okay, the fireball is locked. Good. Last log at uh, Fireball coming. Congratulations, Belfast. Wow, amazing. The last fireball coming. Good, good, good. I five finish. And the last fireball. <gasps> Axel bán được hơn giá hơn à? Magic Archer nó phải gặp những cái... Ui, biết phát in-game, let's go! I can say online same. Oh my god! Macarius and uh, Bedfast. I um, I watched Bedfast so many times. I beat uh, Macarius, but um, the almost the almost matchup uh, Bedfast wins. Uh, this meta fireball not too good. I uh, expect, uh, expect the same Skeleton Hawk. Um, Yeah, I understand. You actually after they uh, the uh, then and to night, so that's so now the the, per, uh, the percent of people using um, using the lightning Electrozyte really too much. Yeah, you say right. Sometimes the macarena we by waiting exactly, exactly, exactly. But the almost uh, almost I, I saw matchup uh, between uh, them and uh, fan win all time. Almost time. Oh my god, that... <laughs> By the way, I always respect uh, Macarius and uh, Bedfast, uh, signature, pla uh, signature player. I <laughs> missed Vibon. At least a bit. mùa này ờ, mùa này Arsenal đá cháy là anh em nhỉ Arsenal có Gabriel Jesus cũng là lên ờ, có một luồng gió mới đang dẫn đầu bằng hai Anh tuy nhiên chúng ta vẫn chúng ta được mất được cái mấy bằng đầu luôn ta còn nhiều vòng lắm 30 giây Who's the best you are saying? Actually, I'm better than I'm better than saying. you get a lot of ranking. Yeah. He always makes video, make, make, make content for the mid ladder player, and I always make video about the high ladder. Um, yeah, actually, uh, I don't know why uh, the almost. Uh, uh almost feel uh, he, he got the high high high viewer positional. Còn Nunez với lại Salah đi vào lòng đất. Mane đi ông hoàng ờ, chọc chữ. Thực ra mình thấy là mấy mấy vòng đầu thì chúng ta vẫn chưa nói được điều gì. Tuy nhiên thì phong độ cứ kiểu bập bập đánh thể hiện từ cái uh, kỹ năng kinh khủng tốt luôn luôn làm cho tốt nên là lý do tại sao mà kênh của anh ta hiện tại lên uh, hơn 100 con sub rồi đấy còn nhanh hơn cả uh, Ian nữa giống như kiểu um, giống như kiểu Mohamed Sly rồi anh ta những cái năm những cái năm mà những cái năm uh, 2020 2021 ấy là năm thuộc người thuộc người Mohamed Sly anh ta quá kinh khủng Xem nó nói chuyện hài phết à? Hài là một cái mà để xem, để, để nhiều người xem À, the bad lưu gì này nó sure No, this is respawn without the three marketeer I know, I know this deck So okay, double this Ik bouw een shot. Boom. Oh, come on man. We need this land. de level spam. Oh, Oh my god, Babel a bullet. You don't have zap right now. Double about to get killed. version, they fast. They're game. Oh, Indonesia. Oh, and Ray Charles. So both my friends. both player, my friends. Oh, I got a Gunhi. I got Boa, got Boa. I, I, I don't remember else. Because I had him long, long time. Bomber? No, I don't think the Bomber actually Queen. Real. have experience about uh, how to the, re, uh, the so many experience in defense real with uh, um, log and ICP risk. This is perfectly timing. Yes, I know ZTV, uh, the big streamer, the big streamer, big YouTuber from Indonesia. I know him. In um, he has player from the child uh, shout Tory uh, Gaming. How can I get the friend link? My my friend link or two player friend link? wow, really good defense. my link. Uh, sorry, I cannot record. uh, I keep I keep my my link as uh, the app. the Tumblr player. If you are uh, if you you were low ranking, so sorry about that. you know my heart, my main heart. Sorry, I, I don't know you. can, uh, can you tell me uh, Hey, actually, actually, it's real effective because I got um có mùa này live ship hôm đấy vào ngày bao nhiêu nhỉ còn ngày 11, 13, 14, 15 Spam, spam, spam. Ik ben hoe, oh, zwarte. Zwarte. Big Molly shotgun! Oh my god! Oh my god! Oh my gosh! Hay oh quá! Oh Congratulations! Good job, good job, good job, good job, good job. I can't believe it, he went is amazing in the last Igbo, uh, the last, last, last, last, last Igbo. Crazy. Let's go, top one.